thì chào bạn ha thì uh, video hôm nay á, mình sẽ so sánh giữa giữa ba cái ứng dụng play youtube nè pool tuber màu tím và pool tub nha ok thì vào thôi play youtube đó mới đầu nó hiện ra cái play youtube rồi ha mình không có à, nó vô nó xạo vậy nha mới vô thì nó sẽ bắt cầu quảng cáo mọi người ạ ok thì mới đầu vào nó coi quảng cáo là là nó vẫn tốt hơn là là cứ mỗi video vào thì phải coi quảng cáo đúng không mọi người ok thì đây là play youtube nha sẽ tìm kiếm kênh mình à ok vào hơn nè đây chính là cái kênh mình ha thì mình sẽ xem thử xem mà cái hiệu năng của nó có tốt hay không thôi cái hiệu năng với cái giao diện thôi mình giờ mình sẽ thử cái trình phát nổi ha mọi người cái trình phát nổi là cái này nè đó cái này cái này cái này ha ok mình sẽ ra thử những cái ứng dụng khác ok thì à, vừa rồi là cái hiệu năng của cái này mình thấy nó khá là tốt luôn á ok thì à, mình chấm điểm cái ứng dụng play youtube này 8 trên 10 ha 8 8 trên 10 ha mọi người ok thì mình sẽ vào đến cái cái những tiếp theo thôi chuyên dụng tuber uhm, ứng dụng này á thì mình phải nói thật sự nó nó phế quá là phế nó phế nó phế như là cái gì á nói chung là ờ à, nó nó phế như là hán phế đế vậy á thì ứng dụng này mình không biết xài hoặc là hoặc là nó phế thật thì mình nghĩ là đây là cái theo cái đánh giá khách quan của mình thôi thì mình vào mình không biết sai thực sự là không biết sai luôn nên là mình đánh giá nó 3 trên 10 thôi đây cũng là một số điểm khá là cao cho một cái ứng dụng mà nó phế nó phế ơi là phế như thế này nè mọi người mình bấm vô mình bấm mình bấm bấm mình bấm tè lên tích liếc luôn nó không nó không nó không có nghe được ứng dụng này á nó bị cái gì rồi thì hy vọng là cái nhà phát triển ứng dụng này nó sẽ cải cải cải, cải thiện cái ứng dụng trong tương lai ha ok chúng ta sẽ vào đến cái cái ứng dụng tiếp theo thôi cũng chính là vào thôi đó thu thuốc nha thu thuốc nha ok ứng dụng này mình thấy là nó cũng y chang cái playtube kia thôi thì đợi mình sẽ lại vào cái kênh mình thôi leo đề gato ok đây lại nó rồi mình sẽ à mà được cái nữa nha cái ứng dụng này nó có phát nền luôn ha thì ứng dụng này nó mình theo cảm quan của mình đó là có cái nền này là nó sẽ tốt hơn cái dụng play play play play uh, play tip kia nó mình hơi phát nền luôn nó còn không mình có chuyển quá trình phát nổi nè Ừ. Ok thì uh, mình uh, thấy là là cái cái ứng dụng mà uh, thu tấp với lại uh, từ từ nha mọi người để để mình uh, tắt cái này đi cái thì theo mình thấy ứng dụng thu tấp nè rồi Playtip á thì cả hai cái ứng dụng này á nó um, rất là ok ha ừ. hay rồi à quên nữa mình chưa mình chưa chấm điểm cho ứng dụng Playtip này nữa ứng dụng này á thì uh, mình thấy là nó hơn ứng dụng Playtip này nhưng mà mình nó cũng không có hơn bao nhiêu đó nên là mình cộng với một điểm là 9 trên 10 thì uh, trong ba trong ba ứng dụng này á cái ứng dụng Bluetooth này là đáng xài nhất ha Ok thì uh, chắc là video mình cũng đến đây thôi thì đây cũng chỉ là những nhận nhận nhận xét theo cảm tính của mình thôi đây là nhận xét của cá nhân mình thôi ha còn mọi người thế nào thì hãy cùng comment dưới phần mô tả để cho mình biết nữa thì còn nếu mà mọi người cũng có tìm được những cái ứng dụng nào á, mà nó còn ngon hơn cả cái put cái ứng dụng uh, thu thức này nè thì mình mọi người hãy comment với phần mô tả à quên nữa quên nữa từ từ đây bạn à, tín gaming nè bạn có comment là youtube ven ven xịt xịn hơn thì ok thì uh, cái youtube ven xịt ấy thì mình biết là mọi người phải bỏ mình mình phải uh, trả một cái khoản tiền cho youtube xong rồi youtube nó sẽ cung cấp cái cái dịch vụ uh, dịch vụ uh, YouTube Vincit này cho mọi người nè thì tất nhiên á, là mình bỏ tiền ra thì nó sẽ hơn nó sẽ hơn hơn cái đồ mà miễn phí trên set play rồi ok thì cảm ơn bạn ờ, bạn tín gaming đã cộng comment và góp ý uh, chung với mình để mình mình và kênh của mình có thể dần hoàn thiện hơn ha ok thì cái video cái video này chắc cũng đến đây thôi thì tạm biệt mọi người